chào các bạn hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp trình viên cho thị trường ngồi đi nha bếp có hiệu là G9 KGM 64 FBR đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng nha có mâm và vỉ nướng bằng inox đây bếp này được xuất xưởng vào tháng 4 năm 2017 ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam á, thứ nhất là bếp ga được sản xuất từ Nhật sử dụng rất là bền thứ hai là có cảm biến phá ga tự động đây đây là cảm biến phá ga tự động nè cái hình cái đầu nó giống cái đầu mở hàng khi mà gió hỏi tắt lửa hay nước tràn làm tắt lửa thì khoảng 5 7 giây cảm biến này nó nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại thứ ba là rất tiết kiệm ga tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ga khi gió hỏi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nóng nè Rồi tôi sẽ mở hai bếp nấu và một bếp nướng. Thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để hiện tính năng là gió thổi tắt lửa. Sau 5 đến 7 giây á, cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại. Còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào, hàm ý nước trào da làm tắt lửa. Mà các bạn để ý nè, cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp 2 phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa là do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã pháo <coughs> bếp đã pháo ra và kèm theo tiếng đóng đà la đây bếp bên trái nè bếp bên phải bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn đây là cảm biến à, chạm đáy nồi khi cảm biến này nó nhận được 250 độ á, bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì dưới đáy nồi á nó đã, <clears throat> nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó nó mới phá tính năng thứ hai á tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn nếu các bạn thử tính năng này nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á, nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ á, thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á, đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại đây cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho bếp ga, <clears throat> bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin Maxell á ba là pin này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả là pin là rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin đó, đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai pin đại nè bằng một pin pin sạc pin hiện có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp gắn đảo cực làm bếp không hoạt động đi hai pin nó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét thì đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á, cái loại van phù hợp với nó là loại van ba bốn năm mét van này cho lượng tích lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi và này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây bếp nấu bên phải của tôi đã tự động giảm nhỏ lửa nè nó đã có nhiệt độ cao bếp bên trái 236 độ bếp bên phải là tự động tắt lửa và phát ra đây đây, bếp bên phải là tự động tắt lửa và phát ra sau chế độ là nước cạn nồi công tắc vẫn còn đang mở đây thì à, tôi sẽ cũng sẽ lắp pin sạc để cho các bạn cùng theo dõi đây bếp bên trái cũng đã tự động tắt lửa và phá ra đó, chế độ là nước cạn nồi đây công tắc thì vẫn còn đang mở pin thì chỉ có một cột thôi nên không đủ đồ dài với học pin nên tôi gắn kèm theo cái lò xo đây đây bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường thì để dân bếp pin yếu á các bạn hãy nghe theo nhịp tính lửa của bếp đây nhịp tính lửa nhanh liên tục là bên này chậm dần là bên yếu còn đây là đầu chờ sạc nè khi hết pin các bạn cắm sạc vào thời gian sạc của pin sạc này á nó khoảng 18 tiếng nếu các bạn mà không có thời gian để theo dõi á thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là bên đây đỏ là đang làm bếp vào <coughs> còn một lần sạc á, các bạn xài ờ, khoảng từ 2 đến 3 tháng tuổi thọ của pin pin này á, nó 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin thì đối với dòng bếp này á nó không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo cắm hẹn giờ nè giúp chúng ta nấu nướng những món ăn mà biết thời gian chính thì các bạn mượn vào cục sạc cắm vào cắm hẹn giờ sau đó các bạn cắm vào điện tôi sẽ thử một phút đây khi các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ á các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian cho nấu cắm hẹn giờ á bếp nó mới à, tự động tắt lửa và phá ra lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian cho nấu cắm hẹn giờ bếp cũng sẽ hoạt động bình thường bếp ga nhật á có lò nướng rất là tiện lợi các bạn nướng thì nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm thì nó nó không có bị khô bếp ga nhật rất là tiết kiệm ga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 hoặc các bạn xem YouTube trên TV á cũng có thể tìm đến với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video hữu bếp mở địa nhật của chúng tôi và các bạn nhớ đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu á bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp thì Tuấn đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện. Thì vừa rồi Tuấn đã hưởng hết những tính năng của bếp. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở video sau.